À bây giờ càng ngày càng thủ rồi nha Đầu mẹ Thằng chịu phạt quá con trùng mày chấn á Bây giờ nè bây giờ nha Không sao trùng mày khỏe là trùng khỏe là trùng À xin mình à Có nhìn là à Rồi làm gì anh Đồng <laughs> Đồng một <laughs> <laughs> đàn rồi nữa Đến này đang đồng một nha mọi người Tích quả tức quá mày ơi tao tức quá mày ơi thôi thôi thôi em xin lỗi mít sao mít nó kẻ kinh quạ tức đi mẹ ông này mít này mít này tôi tôi cảm tôi cảm thấy hơi quan ngại về cái ông mít này ba ông này kẻ gọi là như hít ke luôn đúng ghê luôn các tao rồi không không anh em à kinh quá ông em nào như cho anh em biết tên tới khi mà sắp sắp hoàn thành được á rồi bắt đầu gọi là sau tên ra là cái chuỗi auto win là ai biết không ờ, anh em thấy ok không anh em ơi sau những gọi là cái uh... đừng để thằng này chỉ nó ngam chúng ta tập trung tập trung tập tập tập trung tập trung đánh đổ để thằng này chỉ một cái là hơi bị quê luôn á không em yên lặng để anh đánh rất đông hả anh đánh nào anh đi mít thách nào anh đi mít cũng được cái này chắc đối phương tí ông địt mẹ ông này ông này kẻ mẹ ông này hít ke đúng không ông kẻ kinh đi ê ê ê ê thằng thằng thằng kẻ vô ra thằng thằng thằng thằng thằng kẻ vô em nè đó mày kẻ ghế ba tao tao tao đi cầu xuống đấy đúng rồi ôi em cứ ngồi yên cứ ngồi yên để đấy cho anh tập trung mà em làm anh mới tập trung thì có à. Ủa đang đánh mà Thằng đốt gì trong trên lê thằng đốt mà vân vẩn Anh ờ, đang fit mà không có tướng Rồi ba, nhanh, nhanh rồi rút, nhanh rồi rút Sao vậy ba? À thằng này nó kẻ kinh đó, nó kẻ mà Ê, chơi nó anh, dụ ơi, anh dụ ơi Dụ gì chết luôn rồi, chết luôn rồi ơ ơ ai đấy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy được ngay nấy đi được ngay nấy đi đó đó flash kìa tưởng thật nó flash kìa non tí thằng này tốt non tí đường ngay nấy đi ok ở ờ, mít sao mít nó kẻ kinh quạ địt mẹ ông này mít này mít này tôi tôi cảm tôi cảm thấy hơi quan ngại về cái ông mid này à, ông này kẻ gọi là như hính kè luôn đúng ghê luôn hôm qua ơi à nó kẻ một cái là mình mẹ chảy nước luôn á chúng ta ơi ui vãi nồi ạ à. ui đang ra kìa em không thấy à em cứ yên lặng bên đâu bên tập trung em tập trung thôi chứ gì mà giận nhắm mắt gì ăn cà phải phải ăn tiếp này nha hả như đi nãy kia nhưng mà em không em không thấy à nãy không được nãy không được nãy đừng nói làm gì em thử đi à à hả đang cảm giác hơi hơi lô đen rồi dê hả à bây giờ càng ngày càng khổ rồi nha bắt đầu mẹ chịu phạt của cái lò này bây giờ nha là là sư huynh à cứ nhìn nó lại à, à. à. đồng đồng là đàn rồi nữa Đứa này đang đồng một luôn rồi Để mình Ít phải Rồi làm lại kèo dầm bốn Má tao tức có bay ơi, tao tức có mày ơi Thôi thôi thôi Em xin lỗi Đụng ớt Được, được, nè, được rồi đó, nè, được rồi đó Vịnh, Vịnh Đam Vịnh Đam nè Đồng má mày cho tao né phát coi mày Nếu chơi chơi chơi bờ Trung Quốc không trăm em Hả? Gì? Sao? Em chơi bờ Trung Quốc một trăm ờ, game Dạo nổi đâu có chị uh, mới ra kèo với em À, giờ bà kia đó hả? Em lớn, đúng rồi Vậy sao anh bé có vẻ như bị nguyên nhân Đúng rồi, à. anh bé không có tướng gần hay sao ấy nè Á, đang phải rửa này Rồi tay nữa anh đang flash lên mà anh bị chọn hai cái không, không làm gì được không anh pha đấy ờ, cho mẹ cái bay é đó mới lại chứ

Ra dạ, ông nào đánh thân bò Chế đỡ mày chứ nè Thua game đầu tiên hả? Thì thua game đầu tiên? Không, không thua game đầu tiên Em em em Đâu rồi? Ê Thằng này, thằng này có vẻ nhấp nhả kinh nữa nha em em em em em Ủa sao đông quá nhờ đánh em đâu rồi em đâu rồi à nó hồi máu hồi nhất gì này này em em em em em em đấy à Rồi chính thức Đó, tao Victor à, đừng có chơi to làm gì Nè nè nè nè Có ai kéo ai kiếp gì không ta <laughs> đỡ tức à? à không đỡ tức đỡ tức gì kìa sau sau sau em em em sau sau thử này chúng đã giết luôn quỳ đốt chết quỳ đốt giết luôn á giết phải từ từ giết phải từ từ chứ ba không là không giết này nó lên cung đam TF à TF à ờ TF hay mà ôi TF bạn hay á em TF là đặt trưng đó ờ vô tiền TF xuống nha đây nè lên đây nè đây đây đây anh có nè lên nè lên nè lên nè từ đi từ từ đi nè với tôi chúng tôi à, à? lên lên lên lên đẩy đẩy đẩy đẩy đẩy vui luôn được nè chúng tôi à một cái tám à một cái tám à cái này nó cái hết tính rồi ta rồi trống à mẹ bom nhiều nhỉ ở đấy là này nó đang ráng à tao dạ mà lại bò từ từ em ơi từ từ em ơi chơi chơi chơi thằng đai nữa đi chơi bóp bóp bóp bóp đi à đi à đi à đi đi đi qua đi chung à đi qua đi chung à Ê. Rồi chặt Chặt cái tay tụi này rồi Lên đi lên đi anh đẩy lắm nhá Lên đi lên lên lên let's go let's go let's go let's go let's go let's go ui nó chặt lính chưa đủ mà thằng này đánh kinh quá nhở này nó biết chơi nha nó chặt lính các kiểu tăng luôn tăng luôn tăng luôn lên luôn ăn lên đi cứ lên đây sao lại lại ăn nhỉ biết chơi nè biết chơi <laughs> được quá tao ăn ăn chết rồi dám hiểu biết rồi giờ giờ quy được rồi sao năm thằng là ai lại tăng lên là có không quan tâm và anh rồi nhìn cái bờm chết luôn ờ lấy mắt lấy mắt tìm lấy mắt tìm lấy mắt tìm gấp game đầu mà gặp ngày thới à game đầu gặp ngày thới à <laughs> Ồ bình thường anh em bình thường cái thuê cái thuê bình thường có gì đâu anh uh, game game đầu tiên anh đi uh, anh đi mid không có tướng tự nhiên không có tướng mà sắp pick không pick là bị ao anh ra anh pick uh, à, con ori luôn anh đi mid thì không anh đi đường không chơi không kệ đâu phải đi mid đâu đi mid hơn gà đấy bom thằng này gai của ta ơi thằng này gai của ta ơi ê hình như nó đỏ cái sao em ơi anh em ơi anh chưa like mình tin đâu rồi anh em nhiều về về cả đi đi mít đi đi mít đi mid đi mít anh em ơi mà lu cái mà lu cái mà lùi nha đi đi đi à đi à đi à lên à lên à từ từ từ từ từ từ từ ăn chói ăn té phát ra đi à đây đây đây anh tới anh tới anh tới anh tới anh tới ơi ơi ơi ôi sao anh cầu từng từng từng ui sao anh cầu em mà ta chết rồi chết rồi bữa sao anh cầu thằng an mà cầu ăn anh cũng vậy <laughs> không anh cầu thằng an mà cầu ăn cũng phải luôn và phải à, cầu nguyện chắp tay cầu nguyện cho thằng an mà sao xoáy tùm lum tùm la đó à rồi quên quên quên quên <laughs> ui tf tf tf bị chúng tôi à tf bị chúng tôi à vâng. à, <laughs> hơi hơi hơi, hơi hơi lùng tí hơi lùng tí không mà mình nhớ mình có cầu cho từng đi xin người ta từng bại chúng tôi à. đi cầu đi xin cho mà đồng thân kia không nếu anh cầu lên xin là anh rờ là phải ngay lên xin chứ vậy lên cao lên xin ờ, mà lên lên ờ, chuột bị bắt rồi ải hơn thang